mà khoan quên mất tính ra nhà nhà của mình mà ta <laughs> ừ ha tự tôi quên nhà này nhà của tôi mà trời tiếng bấm chuông chi trời ok thôi vô nhà nào ê căn phòng thân yêu của tôi hay để coi coi có gì không ta ui có trái cây nè ừ, nhưng mà khoan hình như trái cây này nó có mùi hôi hôi trời, trời trái cây này mình để lâu quá rồi bây giờ nó hỏng hết trơn rồi không có ăn được trời ăn trái cây này vô đau bụng chết luôn á trời không được được phải đem vứt thôi phải đem vứt thôi trái cây này hỏng mất tiêu rồi ok Thôi, thôi mình đem để ngoài ở, ở ngoài đây tạm đi. Ngày mai thì mình đem xe chở rác đi ngang mình đem mình vứt. Ok. Trời ơi, để để trái cây đó lâu quá hư hết trơn rồi. Để coi tủ lạnh có gì ăn không ta. Mở tủ lạnh đó nè. Ừ, à, có gì ăn không ta? Ủa, ủa khoan từ sao tủ lạnh của mình bây giờ tàn là xương rồi thịt, thịt thúi rồi tơ nhện nó đóng tùm lum trong tủ lạnh luôn ta trời hết đồ ăn ăn luôn hả trời rong riêu nó mọc trong tủ lạnh luôn rồi trời ơi tính ra là nhà mình hết đồ ăn từ lâu mà mình không nhớ bạn ơi trời quên mất hey, bây giờ đi chơi rồi đói bụng quá đồ ăn đồ ăn ta trời giờ sao ta bây giờ qua bên nhà ron với Simmy ăn ké cũng không được tại vì từ trước giờ mình ăn đồ ăn bên nhà sim với Kairon rồi ăn thiếu không à bây giờ qua ăn thiếu nữa người ta không có cho đâu uhm, không biết chỗ nào có đồ ăn để ăn ta mà giờ lười đi đi kiếm đồ ăn quá à đúng rồi còn sammy mà ta trời tôi quên mất trời ơi còn sammy mà trời trời quên mất quên mất bây giờ qua nhà sammy ăn ké thôi chẳng lẽ là sammy là bạn gái tôi mà sammy không không không cho tôi ăn ké được đồ ăn đúng không <laughs> quên quên quên trời ơi trời uh, nhà sammy mới nuôi mấy con heo nữa bạn ơi wow mấy con heo này mà đem làm thành thịt heo quay ăn thì số 1 luôn á ok để để nhấn chuông gọi sam coi sam ơi ừ. Ủa ai vậy? Ai vậy? Tôi nè, tôi Phong Cận đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh đây Tôi biết rồi, nói gì ông nói Phong Cận là tôi biết rồi Giới thiệu cái lý lịch chi cho dài vậy Ai Trời ơi phòng Ủa hôm nay Sammy đang làm gì ạ? Ừ. Ủa bé bông bé cam đang làm gì ạ? Tôi với bé bông bé cam đang tập vẽ nè thấy không? Vẽ đẹp không? Trời ơi bày đặt tập vẽ đồ nữa ha Mà khoan từ đang vẽ ừ. gì đây? Con Gripper nè vẽ ngôi nhà kiểu luôn Trời vẽ ai ai vẽ xấu à Trời ơi, bông của ông chứ ai Trời ơi, trời, nói chuyện chi vậy Trời ơi Vẽ xấu dễ sợ á, nhưng mà khoan từ Sam ơi Tôi đói bụng quá, nhà bà có gì ăn không? Đói bụng quá, trời ơi, sáng giờ đi chơi về nhà hết đồ ăn rồi Ờ, trong bếp mới mua đồ vô ăn xem được coi có gì ăn không Ok ok cảm ơn nha cảm ơn nha Rồi uh, mấy người cứ ngồi vẽ tiếp đi tôi vô kiếm đồ ăn ăn đây Ok Wow đồ ăn đồ ăn Trời cái gì đây Ôi ôi Ê Sam ơi Sam Sam Sam Sam xuống đây xuống đây tôi bảo bà này coi xuống đây Ủa ủa sam ơi tính ra là tôi để ý là cái miếng thịt bò này bà để ở đây mấy tháng trời bà bà không dục luôn á sam trời đất ơi chừng nào ăn thì tôi <laughs> ăn chứ để đó hiểu không trời tào lao cái thịt bò gì? này cái miếng thịt bò này bà bà để mấy năm trời nó nó nó nó bị nó bị hư luôn rồi nè ăn cái gì nữa mà ăn thấy ghê quá rồi à. lo đem dục đi nha bà nội ok để ờ, coi tủ lạnh coi có gì ăn không ờ <gasps> wow trời ơi cái gì mà tủ lạnh nhiều đồ ăn dữ hả sam sao sao sao sao Sao tủ lạnh nhà bà dạ? nhiều nhiều đồ ăn quá vậy ừ. Wow Chứ sao tôi con gái mà tôi phải đi chợ đồ mua đống đồ ăn để tủ lạnh lúc nào đổi tôi đem ra ăn Ai trời như ông trời sao mà không thèm đi chợ Tôi lấy hết tôi lấy hết luôn tôi lấy không chữa gì luôn Trời đầu la giống nội tự nhiên ông lấy hết đồ ăn của tôi Trời ơi. cho cho cho xin ít đồ ăn đi từ từ để xem có gì đây Đây có đầu tiên là mực ong nè Mực ong mà lấy thêm bánh mì nữa chấm bánh mì với mực ong ăn Trời ơi, quá ngon Rồi có thêm cả bánh gọi là hot uh, gì bánh này Ồ phải bánh này không phải là bánh hot dog cái này ta gọi gì ta Bánh uh, đồ nết đồ à, nết đồ nết bánh đồ nết đúng rồi đó thêm bánh kem nữa nè rồi thêm con gà quay nữa trời quá ngon luôn à, còn nhiều đồ ăn quá tôi ăn không hết luôn nè từ từ để mình đặt ra thêm bạn ơi pizza nè đó rồi thêm cả gọi là vừa thôi ăn sushi. nhiều có béo bây giờ hả gì béo hả tôi béo sẵn ừ. rồi tôi không lo nè tôi béo sẵn rồi tôi không lo thôi tao lao dễ sợ ok thôi tôi nói nghe nè tôi nói nghe nè từ tôi nhớ chuyện này tôi nói nghe nè vậy Biết sao không? Sao? Hôm nay là tôi nhờ ông Trung mấy bông mấy cam được không? Ừ. À nhờ gì trời tôi đi chơi sáng giờ mệt mỏi đến giờ ăn tôi ăn là không tôi không trông hay gì đâu mệt lắm Ôi tàu lao quá tại vì tôi có công chuyện tôi phải đi công chuyện mất hai ba hôm lận mà tôi đi thì có ai chăm đâu thôi bây giờ ông rảnh ông chăm đi được không hả cái gì ờ đó đi công đi chuyện, công chuyện. đúng hai ba hôm ủa trời bà cái bà này kỳ cục nha tính ra bà bà nhận nuôi bé bông với với bé cam bà không lo ở nhà bà trông nó đi tự nhiên không bà bắt tôi trông rồi bà đi đâu bà đi đâu đến hai ba ngày thì, thì tôi phải đi làm đi kiếm tiền đi công chuyện hai ba ngày tôi mới về lần bây giờ ông, ở bây giờ ông ở nhà ông trông đơn còn tôi đi kiếm tiền đó được chứ ở nhà hoài chán hiểu không đó giờ tôi đi làm việc được không rồi ông trông giúp tôi nha nè nha nha tôi đi tôi đi rồi trời hết thời gian rồi nè thôi bye bye ông nha Thôi Ủa? ba, con ở nhà với về cùng Phong nha Rồi Ủa gì ba? Gì trời ba? Cái gì trời sao tự nhiên bỏ tôi ở nhà với hai đứa này đi đâu trời Cái bà này Ôi đi đâu hai ba ngày luôn rồi kêu tôi ở nhà trong bé Cam với bé Bông Trời hai này giờ biết trong nó sao rồi trời Gì gì Cam Gì Cam làm gì Cam Tránh ra coi Trời hay Kệ hai đứa nó đi các bạn ơi Bây giờ mình xuống dưới bếp mình ăn tiếp đi Ăn chín no bụng mì tính tiếp Ok <laughs> Quá trời đang luôn ăn thôi Nhầm nhầm nhầm nhầm Nhầm nhầm nhầm nhầm Trời ơi, no quá mấy bạn ơi Từ nãy giờ ăn quá trời đồ ăn luôn No căng cái bụng luôn rồi Ủa mà khoan từ từ Hình như là tôi ăn vô xong Hình như tôi thấy cái người tôi mập ra hay sao bạn ơi Bạn nhìn cái người tôi nè Hình như nó mập lên thì phải á Trời ơi, vậy là không được rồi Không thể nào để mập như vậy được Mình cần phải ra ngoài đi chơi đi Để gọi là tập thể dục thể thao Gọi là giảm cân thôi Mập quá rồi Ăn kiểu này không được rồi Ok khoan từ Bây giờ sushi thì còn rất là nhiều nè Pizza thì vẫn còn một miếng Còn cơm thì vẫn còn một ít nè có nên bỏ tủ lạnh rồi tối về ăn tiếp không ta mà thôi trời ơi trong tủ lạnh còn nhiều đồ ăn mà còn có tí đồ ăn thì lo gì đúng không thôi đem gọi là dục thùng rác luôn trời giữ làm gì chăm ba mấy cái đồ ăn này ok đem dục hết vô thùng rác lấy nè rồi đem dục thùng rác luôn ok ơi <laughs> à, bông với cam ở nhà không có quậy chứ để anh đem đồ ăn đem đi dục đã trời mấy cái đồ ăn dư thừa này đem dục đi chứ vô, giữ làm gì bích quan tèo đây ê ê ê ô ê ô phong đi chơi phong hả gì cái đó ủa tự nhiên nay sáng sớm qua rủ tôi đi chơi sớm vậy trời nay ờ, tôi ở nhà trong mấy cam mấy bông rồi không đi chơi đâu Ôi, trong cái gì mà trong bạn ơi mình nói bạn nghe nè bây giờ ở trên thành phố á người ta đang có cái mấy cái trò chơi vui dữ lắm bây giờ mình lên đó chơi đi trời có trò chơi điện tử nữa đó ủa vậy hả ừ ha tính ra hồi nãy mình cũng tính đi chơi mà ta tại giờ mình ăn no quá cái bụng mình bự ấy là bự luôn rồi nè chắc là phải đi chơi để cho nó tiêu đồ ăn thôi chứ không thể nào mà ở nhà mãi được ừ, cũng đúng ha ôi ôi để tôi xíu tôi dục mấy cái đồ ăn dư thừa trong thùng rác đã trời ơi mấy cái đồ ăn dư này đem dục đi chứ để làm gì ôi hay giờ giờ hai đứa mình đi chơi cái ha chơi luôn bạn ơi đi chơi luôn à, nhưng mà sao mình nay mình thấy nhìn tướng bạn hơi kỳ kỳ nha nhìn hơi kỳ kỳ ú ú sao á ờ à, thì tôi mới vừa ăn no cho nên là người tôi nó bự ra thôi chứ có gì đâu mà khoan bây giờ tôi phải vô tôi dặn bé bông với bé cam ở nhà nó trong nhà đã tôi mới đi chơi được để tôi xíu ok rồi à. ok ok ok quay bé bông bé cam quay hai đứa kia À anh nói hai đứa nghe nè Bây giờ hai đứa ở nhà chơi nha Anh với Kairon gọi là đi ra ngoài thành phố Đi chơi xíu rồi tí anh về nha Nha ủa sao sao tự nhiên lắc đầu ủa gì kỳ vậy tính ra là bây giờ ở nhà không có chị sam nè rồi anh cũng đi chơi luôn bây giờ cái nhà này thuộc về hai đứa luôn hai đứa ở nhà tha hồ quậy phá có gì đâu mà phải lắc đầu thôi ở nhà nha anh đi chơi nha bye bye nha ủa sao lại lắc đầu nữa trời hai đứa này ủa, ủa khoan có khi nào hai đứa nó đói bụng không ta nhiều khi là do sáng giờ mình chưa cho mà nó ăn cái gì cho nên mà nó đói bụng á à, ủa cam với bông đói bụng hả ồ nó nó lắc đầu kìa à, nhầm nó gật đầu kìa trời ủa đó đói đói bụng đúng không nhưng mà bây giờ trong tủ lạnh còn đồ ăn cho con người ăn không à hai đứa này đâu có thể nào mà ăn táo ăn pizza đồ đồ đâu nó phải ăn đồ ăn cho mèo chứ hay nhưng mà giờ sao ta bây giờ ra ngoài siêu thị mua đồ ăn cho mèo nữa là trễ giờ đi chơi của mình mất tiêu rồi hay là giờ cứ để cho hai bọn nó rồi nhịn đói đi tối mình về mình đem đồ ăn về cho nó sau ừ cũng hợp lý á ok thôi rồi yeah dám quýnh tôi luôn hả à, cam cam nè hư nè này này này thì dám quýnh anh nè tránh ra tránh ra bây giờ anh nói nha hai đứa ở nhà nha lì lì dám quýnh anh là anh giận rồi đó bây giờ anh cho hai đứa ở nhà luôn ở nhà trong nhà đi rồi chiều nay anh mua đồ ăn về cho chứ mèo có có cần phải gọi là ăn ăn nhiều làm gì ăn nhiều mập rồi sao ha ở nhà nha anh đóng cửa nhốt hai đứa trong nhà ok ở nhà không được quậy phá vậy nha ok đi đây tạm biệt bye bye nha anh đi chơi đây có gì chiều anh về mang đồ ăn cho ok ơi cay ơi đi đi đi tôi à chơi luôn bạn ơi đi luôn tôi à tôi nhốt bé bông bé cam trong nhà giờ tôi với ông đi chơi đi cãi hãy nói đi đi đi đi đi đi thôi à, đi đi đi đi Ui trời ơi, cây ơi chạy nhanh lên cây trời mưa trời mưa rồi trời, trời ơi. mưa to chứ trời Mưa to thiệt chứ trời từ nãy giờ đi chơi mới được có 3 tiếng thôi mà giờ trời mưa mất tiêu rồi Thôi cay ơi tới nhà ông rồi ông vào nhà nha có gì ngày mai đi chơi tiếp Ok ngày mai tụi mình đi chơi tiếp nha Về okay. cẩn thận nha tôi về trước đây bye bye Rồi bye bye hay, trời ơi hôm nay trời mưa to dữ người ta Phải về nhà nhanh thôi không thôi kiểu này là bị bệnh chết luôn á trời Hay, Thôi về nhà về nhà hmm. Mà không biết là Sammy có về chứ ta Giờ này trời mưa như thế này không biết là Sammy có mang dù không nè Hay, Trời ơi trời mưa to như thế này cơ mà Hay, Về nhà thôi về nhà thôi Ủa, Sao tự mở cái cửa nó mở ta nhớ mình đi là mình đóng cửa lại mà trời Có khi nào có ăn trộm ta Ui, trời trời trời Mưa ơi bông ơi hai hai đứa đâu rồi trời ơi hai đứa nó nằm đây một đống rồi các bạn ơi ủa mưa với bông sao không vô nhà ngủ đi nằm đây vậy ừ. ê quay ủa sao nằm im vậy mưa ơi bông ơi ủa cái gì cái gì kỳ vậy <gasps> ui trời ơi chết rồi các bạn ơi có khi nào thì sáng nay mình lo mình đi chơi mình không cho bọn nó ăn bây giờ bọn nó đói bụng quá mà nó xỉu không ta trời trời trời mưa ơi bông ơi tỉnh dậy đi con trời ơi, tỉnh dậy đi trời ơi tỉnh dậy tỉnh dậy trời ơi chết rồi tỉnh dậy tỉnh dậy tỉnh dậy nhanh lên tỉnh dậy trời ơi Trời ơi Ôi trời ơi may quá Anh cứ tưởng là hai đứa bay gọi là đói bụng quá Hai đứa bay xỉu mất tiêu chứ Thôi rồi cho anh xin lỗi nha Ôi sáng nay anh lo đi chơi Không mua đồ ăn cho hai đứa của anh mất tiêu rồi Ôi bộ cam đói bụng đó ha cam Đi không nổi luôn rồi Ôi thấy tội nghiệp hai đứa quá Thôi rồi bây giờ à, bé bông đi theo anh đi Qua bên nhà của Kairon Bây giờ qua nhà Kairon kiếm coi có gì ăn không Anh mua cho hai đứa nha Được không Nha Rồi ok bông đi theo anh nhanh lên Đi đi đi Rồi qua đây hay trời ơi, có lỗi quá bạn ơi, tự ờ. nhiên không để bé bông bé cam nhà không cho nó ăn gì giờ mà nó đói bụng rồi tội nghiệp ghê luôn á trời. Thôi mà khoan từ, đứng đây đợi anh xíu, ở ngoài trời đang mưa lắm để anh lên lấy cho mày cái cây dù không thôi là cảm bệnh á. Ok, để anh xíu nha. Rồi, có dù rồi nè, ông ơi bông. Đây, cây dù này là cái cái cây dù của con nè, cầm đi. À bây giờ che dù đi qua bên kia không thôi là trời mưa á. Trời tính ra là cái cái cái đầu nó bự quá nó nó không cầm được nổi cây dù luôn <laughs> nó phải cúi xuống mới được. <laughs> trời là trời. Ok đi đi đi. Trời mưa to quá. Ôi, chết thiệt các bạn ơi mình cảm giác có lỗi quá tự nhiên không không mua đồ ăn cho bé bông với bé cam bây giờ hai đứa nó đói bụng tội nghiệp ghê luôn trời cảm giác có lỗi quá đi đi đi nhanh lên con nhanh lên nhanh lên ôi tội nghiệp ghê trời hay à đến nhà Kairon nè rồi qua đây đi rồi có gì anh kêu Kairon à, gọi là bán đồ ăn cho cho con với với cam ăn ha ok um, Kairon ơi ra bán đồ ăn cho bọn tôi với à! Ờ, ơi à! à, trời có chuyện gì mới vừa xảy ra vậy ta hình như là trời mưa to quá cho nên là sấm sét mới vừa đánh mình thì phải mình không ổn rồi ơi phong ơi tỉnh dậy đi mà phong ông có sao vậy phong à, phong ơi phong à, con trời tỉnh ơi đi. đầu đầu quá ờ, Kairon ông làm cái gì mà la lối ông sờm vậy à. Ủa, ông ơi tỉnh dậy đi mà phong ơi ông gặp chuyện gì mà tự nhiên sao ông nằm một đèm bẹp ở đây vậy ủa bác ông tỉnh dậy rồi bác ông tỉnh dậy kệ em luôn nhưng mà phong ơi tỉnh dậy đi mà trời ủa, ơi ủa khoan có chuyện gì vậy ủa sao tự nhiên ở đây lại có thêm một ông phong cận đang nằm đó vậy ủa cay ơi tôi mới là phong cận nè cái người này là giả mạo rồi không phải tôi Trời đất ơi con bé bông này á, im lặng coi Không thấy chủ nhân của mình á, đang nằm la liệt vậy mà còn cứ méo méo méo méo mèo mèo là sao Gì bé bông Ủa trời cái chuyện gì xảy ra vậy Ủa trời ơi bạn ơi sao tự nhiên bây giờ mình biến thành bé bông luôn rồi trời Ủa cái chuyện gì xảy ra vậy Ủa khoan Ủa đây mới là mình mà Còn đây là bé bông mà sao tự nhiên mình lại nằm trong thân xác của bé bông vậy có khi nào hồi nãy là do sấm sét trời mưa đánh vô người mình với bé bông Cho nên là mình với bé bông đã bị hoán đổi thân xác với nhau không ta <gasps> Trời trời, cái chuyện gì xảy ra vậy ờ, Phong ơi, tỉnh dậy đi bà Ô, ôi, Phong tỉnh dậy rồi nè, gần đầu rồi nè Ủa, à, Ủa gì vậy? Trời đất ơi Phong ơi cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi Thôi trời Phong hôm qua có chuyện gì vậy mà sao tự nhiên á ông với lại bé bông nằm đây một một một cục ở đây hả có chuyện gì hả ổn không để tôi đưa lên bệnh viện nè Trời ơi, Kai ơi, cai ơi, đây không phải là phong cận đâu, tôi mới là phong cận nè, còn đây là bé bông thôi. Trời ơi, tôi mới là phong cận nè, cai ơi, có nghe tôi nói không vậy? Ôi trời ơi. Ủa gì vậy ba? Ủa gì sao tỉnh vậy mà không nói chuyện gì hết trơn? Rồi sớm nhìn qua nhìn lại vậy? Hả? Ủa gì vậy? Ôi, ủa gì? Ủa? ủa? Phong ơi, Phong ơi, cái gì vậy ba? Đứng lại coi, đứng lại, đứng Ôi. lại. Trời ơi, đó không phải là Phong đâu, tôi mới là Phong nè, cai ơi. Ôi trời, trời ơi, chết rồi các bạn ơi, giờ sao đây? Trời ơi, toan rồi Bây giờ mình với lại bé bông đã bị hoán đổi cơ thể với nhau rồi Chết rồi Bây giờ phải làm sao Trời ơi, chắc là bây giờ mình mình mình phải mình mình phải tìm tìm tìm Sammy thôi. Bây giờ chỉ có thể có Sammy mới mới mới giúp được mình thôi. Chết rồi, chết rồi. Sam trời ơi, tôi bị hoán đổi với bé bông rồi, chết tôi rồi, không biết có ai nghe tôi nói gì không nữa. Cứu tôi với mọi người ơi. <laughs> trời ơi, chết rồi, Sam ơi, cứu tôi với. Nhấn chuông, nhấn chuông. Sam ơi, Sam ơi mở cửa đi Sam ơi Tôi bị biến hành Tôi bị biến hành bé bông rồi Sam ơi Cứu tôi với Sam ơi Sam đâu ta Ủa Ủa cái tiếng của ai vậy Ê Sam ơi Ủa Ủa khoan Ủa Ủa Trời trời Ủa con con bé Cam biết nói chuyện hả ta Hình như tiếng này tiếng của, của, con bé Cam thì phải Ủa, Ủa Ủa Cam ơi Cam biết nói chuyện hồi nào vậy Cam Em hỏi cái gì vậy bông Chị em mình nói chuyện với nhau đó sao mà Em nói gì vậy Ủa À trời ơi mấy bạn ơi Thì ra là như vậy Hóa ra là do mình biến thành mèo Cho nên là bây giờ mình có thể nghe được tiếng con mèo nó nói chuyện các bạn ơi Wow hấp dẫn như ta vậy là bây giờ mình có thể nghe được tiếng của của mấy mấy mấy mấy con động vật nó nói chuyện hả ta Trời hấp dẫn vậy Ủa mà khoan Không được được được Mình không muốn làm mèo đâu Mình muốn trở lại thành con người cơ Trời trời um, Cam ơi tôi tôi không phải là bông đâu Tôi là phong cận nè Làm ơn mở cửa giúp, giúp tôi cứu tôi với Trời không cận nào Bông ơi Nói cẩn thận nha chị lớn hơn em đó Trời, trời, ơi Cái gì mà chị vậy vậy đây Tôi là phong cận Tôi là chủ của mấy người á Mấy người nói gì vậy Ch Chết rồi Bây giờ con bé Cam nó không tin mình là là phong cận mấy bạn ơi Nó nó nó nó, nó chỉ tưởng mình là bé bông thôi Nó không tin mình là phong cận Thôi không sao Bây giờ mình tìm cách mình vô trong nhà mình vô trong nhà mình lấy điện thoại mình gọi điện cho cho cho Sammy đúng rồi đúng rồi à, à, à, Cam ơi Cam mở cửa cho cho bông vào vào cho vào trong trong nhà chứ được không mập cửa hả đúng rồi trời cửa này cao lắm cam lùn không có mở được đâu trời cái gì mà cam lùn quá không mở cửa được hả trời vậy để tôi để tôi mở trời, trời trời cái cửa này nó cao quá mở không được bạn ơi mình dùng cái đầu mình hút cái cửa luôn cửa mở ra mở ra nhanh lên mở ra Ôi, trời ơi chết rồi bây giờ không mở được cái cửa bạn ơi đập cửa cũng không được luôn rồi ờ, chết rồi ờ. vậy bây giờ phải chịu bị nhốt ngoài đây thôi giờ chứ giờ sao mà không biết khi nào Sam mới về nhà đây trời Bây giờ bị nhốt ngoài đây rồi Thế nào mình cũng ở ngoài đây Mình lạnh đến chết cho mà coi Bây giờ là trời đang mưa mà còn chuyển qua Sắp sắp chuyển qua mùa mùa mùa đông rồi chứ Ngoài đây tí nữa lạnh chết luôn á trời mà bây giờ mình qua bên nhà dịch Hay là qua bên nhà ca mui Hay là qua bên nhà của Simmy Kairon Mình nói cũng không có ai hiểu hết Tại vì á mọi người sẽ nghe giọng của mình là tèn nghe tiếng meo meo meo không à Chứ không, không có ai hiểu mình đang nói gì hết trơn á Chết rồi giờ sao vậy ta Mà giờ đói bụng quá mà thôi chắc là ngồi ở đây đợi sam về thôi chứ giờ sao giờ Ai, khổ thiệt chứ sam ơi về nhanh đi tôi sợ quá cứu tôi với Ai, trời ơi cái bụng của mình nó kêu ập ập luôn rồi đói bụng quá à. chắc là do ngày hôm qua mình chưa cho bông ăn cái gì hết cho nên bây giờ mình hoán đổi thân xác với nó cho nên là mình mới bị đói bụng nè à, trời ơi cảm thấy có lỗi quá à. biết vậy ngày hôm qua mình đã cho bông với cam ăn thật là no rồi Ai, cảm thấy thương hai đứa nó quá biết lỗi quá à. biết vậy là mình phải thương yêu hai bọn nó nhiều hơn mình thật là có lỗi mà thôi bây giờ có ngồi để than thở cũng không được gì hết mà kia phải kiếm cái gì đó ăn thôi biết có gì ăn không ta à đúng rồi hình như là mình nhớ là hôm qua mình có quăng một tí đồ ăn vào trong thùng rác thì phải phí phạm quá à. còn quá trời đồ ăn luôn mà quăng vô thùng rác mấy bạn nhỏ nhớ là không có được học theo cái tính này của phong nghe chưa là gọi là đồ ăn còn dư á thì phải bỏ vô tủ lạnh không được à, gọi là vứt đồ ăn phung phí giống như vậy nha các bạn nha bây giờ không có đồ ăn mà ăn luôn rồi nè phí phạm quá à. chắc phải lại coi coi còn cái gì ăn không đây thiệt luôn á giờ phải bới thùng rác kiếm đồ ăn wow còn một miếng bánh pizza trời ơi may quá vậy ui trời trời may quá quá bác còn miếng bánh pizza trời ơi đen đói bụng có miếng bánh ăn trời ơi mừng ghê ok thôi chơi ngồi tiếp ăn cái bánh pizza này tạm thời chờ Sam về vậy Ôi trời ơi, may quá May mà còn miếng bánh pizza này Không tôi là mình đói bụng chết luôn á trời Ok thôi ăn thôi ăn thôi ơi trời ơi lại tiếp tục đói bụng rồi các bạn ơi có mỗi một cái miếng bánh pizza à, không thể nào giúp cho mình no bụng được mà từ nãy giờ đợi 5 tiếng đồng hồ rồi mà sam chưa về nữa hình như là sammy nói với mình á là phải rồi là hai đến ba ngày sau sammy mới về kiểu này là không thể nào mà ở đây chịu, chịu chờ đói chết như thế này được Mình phải đi kiếm đồ ăn thôi <laughs> Đứng ở đây mãi chắc chắn là chết đói thôi Phải đi kiếm đồ ăn Ai, Trời ơi nhưng mà bây giờ mình biến thành con mèo rồi Không biết kiếm ở đâu ra đồ ăn đây À đúng rồi nhà mình còn mở cửa kìa Từ từ để mình chạy vô trong nhà coi coi có có đồ ăn hay gì không Ồ, Ui con mèo kia ai ai cho mày vô nhà tao Con mèo đi ra ngoài Ui con mèo này tự nhiên không có con mèo chạy vô nhà mình các bạn ơi Đi ra ngoài coi Ui, Mà khoan Tính ra là nhà mình hết đồ ăn mất tiêu rồi Đâu còn gì ăn đâu Ôi, Trời ơi đói bụng quá à. Ở đây còn cái dĩa trái cây lần trước nó bị hư Mình dục ở trước nhà nè Nhưng mà dĩa trái cây này hư rồi cũng không ăn được Chứ là bây giờ qua nhà Kairon đi Đúng rồi qua nhà Kairon kiếm đồ ăn uhm, Từ từ không biết à hồi nãy Kairon đuổi đuổi đuổi theo bá bông không biết à Kairon có về nhà chưa ta Ai, để để dơ vô trong nhà lén vô trong nhà kiếm đồ ăn coi chứ bây giờ mình biết thành con mèo rồi không có ai hiểu mình nói gì đâu ok Kairon ơi Kairon có nhà không Kairon ừ, Hình như là Kairon đi đâu mất tiêu vậy sao bạn ơi Trời ơi mừng quá mừng quá Thôi vô vô trong nhà bếp kiếm đồ ăn mới được Để coi coi nhà bếp của Kai có gì không Ồ có cái bánh kem nè Ok mở ra lấy coi ờ, Chết rồi cái cái tủ này cứng quá không lấy bánh kem được à, Cứng quá Ôi trời không biết còn gì ăn không ta Toàn là cái gì đâu không mà <gasps> Wow Hình như ở trên này có nguyên con gà quay thì phải À đúng rồi đúng rồi Để lên trên đây lên trên đây lấy lấy lấy con gà quay ok nhảy lên trời lùng quá nhảy là không tới bạn ơi ok Wow, lên được rồi, lên được rồi May quá, may mình là con mèo bạn Con mèo là nó có thể nhảy lên được ở những cái chỗ rất là cao luôn May thiệt Ok, lấy cái con gà quay nè Ok uhm, Kỳ này ăn thôi rồi ơi, ông Phong cận này ông làm gì mà tự nhiên ông chạy đi thiệt tình luôn á Dí đeo ông kịp luôn đi về nhà mới được Ôi, núp núp núp núp Ủa, bông Tại Ủa. sao em lại đây Tại sao em làm gì vậy nha anh Em vô nhà anh mà không xin phép Ủa cái gì đây Con gà quay này Cái gì đây Con gà quay này mình làm để chiều nay mình giao cho khách mà à, không ơi cay tại sao em ê tôi tại sao tôi... lại dám băng cái này hả tôi không tôi phải không là bông xin phép anh nữa tôi không phải là à. bông tôi là phong mà tôi không phải là bông đâu ông nghe tôi nói như vậy tôi là phong nè con mèo này nó quậy với ta nó còn kêu méo mèo mèo mèo méo nữa trời đất ơi nếu mà bây giờ á phong cận sammy không dạy được em hả để anh dạy em Mày, Ôi, ăn ai ăn à, cái gì vậy à, à. ăn à. giọng ăn giọng vô cho cốt vô này này này này này ăn giọng ăn giọng chơi chơi luôn à. rồi chơi cái người gì đâu mà ác dữ trời chạy chạy nhanh chạy nhanh cái nhánh bạn đứa ai lại tôi tôi là phong cận nè tôi không phải là bé bông đâu đừng có đuổi theo tôi nữa trời ơi cứu tôi với mèo mèo mèo mèo mèo đứa đây đây mình đây trời ơi chạy nhanh chạy nhanh mấy bạn ơi Kairon đuổi theo dai quá đứa lại có chỗ nào núp ta ờ đây đứa lại có nhà ờ, có siro ờ. vô núp vô núp đứa lại đứa lại đứa ui ủa đâu rồi ôi trời nó đâu mất tiêu rồi À, trời đất ơi, tức thiệt mà Mình phải kiểu này phải qua bên đó để mắc dấu phong cận với Sammy mới được Lần sau mà còn gặp lại bông nữa, mình đánh cho nó một trận nữa hả Ai, trời ơi, đúng thật là làm mèo khổ ghê luôn trời cái Gì vậy? Ủa, Ủa, Ủa, con con này là con Lu mà Ủa, Ủa Lu um, <laughs> Lu ơi, bình bình bình tĩnh Lu ơi <laughs> Lu mà Lu quen gì nhau mà Lu Ai cho mày đi xâm phạm vô Yaya cười thế ai à, à, à, à lâu ơi bình tĩnh bình tĩnh tôi tôi là phong cận nè chứ tôi không phải là bé bông hay là con mèo gì đâu tôi tôi là phong cận á lưu lưu tin tôi đi đừng có đuổi tôi ra khỏi nhà ai mất với cái gì vậy à, trời ơi thì à, mày là tên bông đúng không à hình như phong cận mới nhận nuôi mèo mới tên bông thì phải rồi giờ ảo tưởng mới là phong cận luôn giờ xâm nhập nhà người khác cộng thêm tội ảo tưởng mày chết mày không bị heo á ơi ơi ơi làm làm gì cầm cái cây ờ. củi bự vậy ui ơi ui lưu ơi bình tĩnh lưu ơi trời trời, trời hết cây ron đuổi giờ tới lượt lu đuổi mình trời ơi lưu ơi bình tĩnh tôi là phong cận nè tôi là phong cận mà trời ơi tí nữa tôi biến thành thành người là lu chết lu với tôi nha lu. à, đừng đuổi nữa trời ơi làm mèo khổ quá cứu tôi với sam ơi